chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Hải Tuân thì uh, thưa anh em với các dòng sản phẩm cháo đổi bài thì anh em chắc chắn đã quen thuộc với các dòng sản phẩm như là ví đổi bài này mỏ đổi bài hoặc là các dòng áo đổi bài rồi đúng không ạ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm hoàn toàn mới nhé dòng một sản phẩm mới nhất trên thị trường luôn đó là một dòng sản phẩm uh, <clears throat> được mang tên là điện thoại cháo đổi bài mẫu mã của điện thoại cháo đổi bài chắc chắn là nhiều anh em chưa được tiếp xúc rồi đây là một cái dòng mới về nhập lô và kho của tuấn Macau mới ngay ngày hôm qua thôi thì mình đã lấy ra một chiếc để à, review cho anh em xem dòng điện thoại đổi bài này, này cao cấp nhé gồm một sạc cho anh em này một chiếc điện thoại điện thoại thì ngụy trang mẫu mã của điện thoại iPhone dòng này thì không thể nghe gọi được <coughs> anh em muốn mua một cái dòng sản phẩm điện thoại có thể nghe gọi được thì anh em hãy đặt riêng để tuân Macau à, order bên Trung Quốc về cho anh em còn à, đây là mình bên mình chỉ có sẵn cái dòng không nghe gọi được thôi mẫu máy iPhone này tỷ lệ 11 với con điện thoại luôn anh em nhìn này không khác gì một con iPhone Đấy, anh em có thể hoàn toàn không phát hiện ra được khe cháo đổi bài của nó ở đâu đúng không ạ làm rất đẹp luôn Đấy, anh em có thể thấy mẫu mã iPhone 8 Plus nhìn rất là đẹp con này thì không thể nghe gọi được nhưng mà khả năng cháo đổi bài của nó thì rất là tuyệt vời Đấy. thích hợp cho những anh em nào mà chơi các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào mình sử dụng những con điện thoại này này mình sẽ không cần phải đưa bài vào mình sẽ sử dụng trực tiếp bài trong cuộc chơi nhé Đấy. anh em có thể um, <coughs> mang điện thoại này ra mình sẽ đè một con điện thoại của mình lên Đấy. để uh, ngụy trang đi Đấy. hoặc là cứ để trực tiếp ra thế này cũng được mình sẽ trao đổi uh, một cách thích hợp phù hợp với từng vấn bài cách trao đổi thì uh, mình sẽ hướng dẫn anh em ở đây anh em cần phải hao được một lá bài và đây bài anh em chẳng hạn chơi ba cây đúng không ạ anh em mình chơi ba cây đi anh em mình nhận được một cái bài như thế này anh em nhìn này một tịt đúng không ạ trương mà một tịt đông cửa mà xem cứ tầm mỗi nhà trống cửa 150 đấy. mà khoảng à, đông cửa khoảng 8 10 cửa gì đấy chưa kể những nhà xuống thêm thì anh em thấy đấy mình một tịt như thế này mình làm chưa là đi toi một ván rồi đúng không ạ đấy, đấy là những cái ván đánh bé còn những người ta cửa to hơn đấy. chưa mà cầm một tịt như này chắc chắn thua đúng không ạ thì mình phải phải hao một lá bài đi mình chấp nhận thua cái ván đấy đi mình sẽ hao một lá bài đấy. mình sẽ hao hao này anh em nhìn nhé cách hao đơn giản lắm đây là cái khe miệng cháo đổi của con à, điện thoại này anh em nhìn thấy không ạ mình ấn xuống thì mới thấy được không thì không thể nào thấy được mình hao một lá bài vào đó đây là cái cách hao mình sẽ hao mình sẽ để trên điện thoại Đấy. mình hao một lá bài mình chấp nhận là mất một ván đúng không nhưng các bạn xong mình đã có con áp để cháo đổi. thì anh em thấy đấy tùy từng ván ván nào các anh em cảm thấy nó thích hợp thì anh em sẽ cháo đổi đúng không ạ còn những ván nào không thích hợp không cần phải cháo đổi làm gì mình sẽ ví dụ trực tiếp cho anh em chơi một ván như thế này này sẽ ví dụ trực tiếp luôn cho anh em để anh em dễ hiểu cách chơi của con à, <clears throat> đó đây chẳng hạn mình sẽ ví dụ luôn cho anh em một cái ván như thế này đây cho anh em anh em chơi anh em lên bài Đấy, lên bài bán sau anh em nhận được một cái bài như thế này mà cũng là một cái bài một tỷ đúng không ạ một tịt thì chắc chắn là chết rồi không nói nhiều thì mình sẽ cần phải tráo đổi đi đúng không mình cần hao cây hai này đi à cây à, hai này đi trong điện thoại của mình đã có sẵn con app rồi điện thoại thì anh em nhìn có lá bài bên trong anh em có thể rung lắc kiểm tra thoải mái không vấn đề gì cả Đấy. mình đã có một cái là hai bên trong rồi thì anh sẽ cháo nó đi bằng cái cách này anh em đơn giản lắm anh em người ta không chú ý người ta xuống tiền hoặc người ta giam tiền ừ. người ta không chú ý thì anh em sẽ đổi đi ấy được anh em để cái hai lên trên anh em nhìn kỹ mình làm xoay điện thoại đây làm cho anh em xem đây xoay ngang cho anh em nhìn thấy rễ chuột thao tác Đấy. còn à, <clears throat> mình phải tập luyện nhé anh em nhớ cho mình là phải tập luyện Đấy. khi tập luyện thuần thục rồi thì anh em sẽ làm cái thao tác này rất nhanh Đấy. chỉ cần một thao tác đơn giản như vậy thôi anh em đã đổi thành sát à, một bài điểm 10 rồi đấy anh em nhìn này rất là đơn giản như thế thôi mình sẽ đổi lại cho anh em xem một tốc độ nhanh em cầm bè trên tay Đấy, em nặn bè này Đó. 10 điểm rất là đơn giản như thế thôi thì uh, cách chơi cách chi tiết như thế nào hoặc là chi tiết về con điện thoại này thì em cứ liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 1749 nhé anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên mình để thử hàng bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì à, anh em cần anh em gần những cơ sở nào thì cứ alo cho mình để mình đón anh em nhé xin chào anh em